phố huyện vẫn đẹp với bao nhiêu hương sắc Ấp ủ kỷ niệm gắn liền và cả những giọt buồn còn vương mắt Giờ ánh nắng here anh đã từng đắm chìm trong anh Người con gái anh thực sự thương nhất Đến bây giờ vẫn không quên Đôi mắt ngắm nhìn ánh dương tắt Chẳng thấy trọn vẹn ước mong bên trở về phố huyện cảm nhận chút bình yên mang theo bên mình biết bao nỗi niềm riêng mong mỏi gặp lại bóng hình em nhưng chẳng có cách nào nối lại một tình duyên cầm máy tìm bộc ra ai chính là em người mà anh nhớ thương đến muôn vàn em đang nơi đâu ở tám hai hay là trong hương dầu mới giữa buôn làng bởi em mang những thứ mà anh đã từng mất tình yêu cho riêng một vùng đất những khi em hé nụ cười xinh tươi màu trắng tinh khôi bỗng chốc lại sinh sôi cảm giác như được chìm trong hoa cà phê trắng xóa cả vùng đồi đó là hình ảnh tươi đẹp nhất giữa vùng đất nắng gió ta cùng ngồi quả ngọt mà anh từ trồng Nơi anh chói đá, em như là hoa Em như mình xuống, anh ươm một lời ca Nơi em sẽ đến là nơi anh từng qua Cho vì tám hay anh không muốn rời xa Nhưng sao đêm tỏa sáng bên trong bầu trời kỳ niệm cùng mình như số banh rơi xuống Anh quay về từ thổ đầu đời anh mà cùng với tên ngâm dài Mà sao con tim anh như mong hoài Thì chân lung linh lên sắc màu Đêm phố núi lại nhớ tên em rồi Mộng mơ anh coi như là qua bị xa biệt Qua bị xa trên những cung đàn Rồi năm tháng cũng sẽ qua đi Nhưng không còn qua buôn làng Ngày ra đi rồi mình chia ly Cũng chẳng biết có người đợi Lệ trên mi mình cạn đôi ly Đun tan vỡ để biết được mùa em tới Mang theo những giang dở Mang theo cả những điều thân quen Mang theo cả rừng hoa đang nở Rồi đi xa theo đôi chân em Mang theo cả tình cảm dành cho em Của chàng trai vùng đất đỏ Mang theo cả những ràng buộc tưởng chừng gắn liền chẳng thể nào cắt bỏ